Hello xin chào tất cả các anh em bet thủ đã đến với ca bóng đá nhá. Ngày hôm qua mình có lên cho anh em đó là 4 uh, ờ, trận đấu, 4 kèo của 4 trận đấu ở trên hai kênh, đó là kênh xem kèo bóng là có tiền cũng như là kênh ca bóng đá. Uh, ngày hôm qua nếu như anh em uh, đăng ký cả hai kênh của mình thì anh em chúng ta cũng đã bú được gần hết tất cả những mã kèo cũng như là những trận đấu mà anh em chúng ta à, mình đã lên cho anh em cũng như là anh em chúng ta chơi đúng không ngày hôm qua thì trận đấu giữa Lào và Singapore à, trận đấu giữa Lào và Singapore thì anh em chúng ta không bú được kèo khi mà mình có cho anh em đó là đi Singapore đúng không đi Singapore thì anh em chúng ta không bú được tuy nhiên trận đấu ở MU thì anh em chúng ta bú gần như là full à, chúng ta mất nửa kèo tài tuy nhiên thì chúng ta vẫn chiến thắng được với cái mã kèo đó là 1.5 à, Manchester United cũng như là mã kèo Marcus Rashford ghi bàn đấy ngày hôm qua thì khá là rực rỡ cho anh em ờ, ở trong nhóm của mình đấy ngày hôm qua này anh em có thể thấy uh, cho anh em đi mắc Marcus Rashford ghi bàn vì mình đã nhận định rồi mắc Marcus Rashford đang có phong độ cao từ uh, lúc mà đá cho đội tuyển Anh ở World Cup cho đến ngày hôm nay đúng không đá cho Manchester United ăn chỉ có 1.8 thôi không sao cả tuy nhiên thì anh em chúng ta có ăn là được đúng không và kèo cũng chỉ là kèo thêm thôi anh em mà đúng không còn hai cái mã kèo mà tập trung của anh em chúng ta vẫn là hai cái mã kèo chấp cũng như là trên dưới cả trận thì anh em chúng ta chiến thắng được nửa tiền ở ờ, trong trận đấu giữa Manchester United và Nottingham Forest đó và cộng thêm đó là cái mã kèo Marcus Rashford ghi bàn à, trước đó thì trận đấu giữa Chelsea thì anh em chúng ta bú full mình có lên cho anh em đó là bốn mã kèo thì anh em chúng ta bú ba mã và hòa một mã kèo ờ, chấp 1 của Chelsea đấy thì anh em chúng ta bú full cái mã kèo Chelsea và tiếp đó nữa là trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia của chúng ta thì anh em chúng ta cũng bú full hai mã kèo đó là Việt Nam chấp 1 cũng như là tài 2. Đấy thì một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm, tất cả các đối thủ trong nhóm của ca bóng đá ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng rực rỡ đúng không? Một chiến thắng rực rỡ luôn. À, chơi trận nào cũng có lãi cả đúng không anh em trận nào cũng có lãi anh em nhé đấy trận nào cũng có lãi mặc dù là tất nhiên rồi vẫn có kèo thắng kèo thua tuy nhiên tổng kết lại thì trong một trận đấu anh em chúng ta có lãi thì chúng ta vẫn là có niềm vui đúng không và ngày hôm nay quay trở lại ngày hôm nay thì chỉ còn một trận đấu cuối cùng của vòng 17 ngoại anh thôi đó là trận đấu giữa Manchester City và Leeds United thì mình có lên cho anh em ở trên kênh xem kèo bóng là có tiền rồi thì anh em nào mà muốn tham khảo kèo thì anh em có thể qua đây anh em chúng ta xem uh, trận đấu giữa Leeds United và Manchester City mình đã nhận định cũng như là có kèo gợi ý cho anh em nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những trận đấu 3 giờ cái giải League One, giải của Pháp, trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Strasbourg. Strasbourg Asa. Đội hình uh, của Paris Saint-Germain thật uh, trong ngày hôm nay đây là chỉ là đội hình dự kiến và đội hình này thì gần như là không phải là mạnh nhất của Paris Saint-Germain khi mà còn thiếu Mbappe cũng như là Lionel Messi do cả hai cầu thủ này đều thi đấu ở trận chung kết World Cup anh em nhá. Đấy. Tuy nhiên tất nhiên rồi ờ, với lực lượng của Paris Saint-Germain cũng như là những con người hiện tại của Paris Saint-Germain thì một chiến thắng thì mình nghĩ rằng là đến tận 90% cho Paris Saint-Germain rồi. Quan trọng là anh em chúng ta đi kèo như thế nào, đúng không? Đội hình của Paris Saint-Germain trong trận đấu này hàng công thì chỉ có Neymar thôi còn uh, bình thường thì có Mbappe cũng như là Messi thì thay vào đó đó là Suler cũng như là Etike còn uh, bộ tứ hậu vệ thì uh, đã có đó là không có sự xuất hiện của Hakimi đó uh, và còn nữa đó là uh, Nuno Mendes uh, đá cho đội tuyển quốc gia đang bị dính chấn thương này còn uh, Mbappe, Hakimi cũng như là Lionel Messi thì không biết rằng là có tập trung kịp thời để có thể thi đấu trong trận đấu này hay không. Đó. Và còn phía của đội khách uh, à, Starbucks thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều khi mà những đội bóng từ thật sự mà nói thì Paris Saint-Germain hiện tại đang là một bá chủ một vùng trời ở League One rồi anh em. Không có gì phải bàn cãi cả, quan trọng là chúng ta sẽ xem xét kèo đi như thế nào thôi. Đấy, hiện tại kèo chấp đang là Paris Saint-Germain chấp 2 và tài 3.5. Một mức kèo mà mình nghĩ rằng là anh em chúng ta có thể đi đó là Paris Saint-Germain chấp 2 cũng như là đi cái xỉu 3.5. Mình nghĩ rằng là trận đấu này có thể Paris Saint-Germain sẽ chiến thắng thôi. Quan trọng là có chiến thắng đậm hay không khi mà không có sự phục vụ của Lionel Messi cũng như là Kylian Mbappe trên hàng công. Đấy. Đó là một uh, thật sự mà nói thì thiếu Messi cũng như là Mbappe là một sự thiếu hụt rất lớn trên hàng công của Paris Saint-Germain. Uh, mình chắc là cũng chỉ nhận định kèo này thôi, hai cái mã kèo chính thôi. Còn hiện tại kèo góc thì chấp khá là cao anh em ạ, kèo chấp kèo góc chấp 3.5 rồi là 1.5 ở hiệp 1 à, tài góc đang là 4.5 thì chắc là khi nào đợi đến trận đấu bắt đầu thì anh em chúng ta sẽ xem xét rằng là Paris Saint Germain họ tấn công như thế nào thì anh em chúng ta sẽ đi kèo thì hợp lý hơn ngoài ra thì uh, còn có những cái mã kèo thẻ nữa tuy nhiên rằng là không có mã kèo chấp à, không có mã kèo chấp anh em ạ không có mã kèo chấp anh em mà chỉ có cái mã đó là kèo châu Âu thẻ khi mà chúng ta có thể thấy đây chúng ta có thể thấy được đó là Paris Saint-Germain thì ăn 2.96 mà đội khách thì ăn đó là 1.91 thì anh em chúng ta có thể đi cái kèo thẻ châu Âu đó là chọn đội khách anh em nhé, quay anh em nhé. Còn trên dưới cả trận hiện tại đang là 3.5 thì thật sự mà nói thì mình nghĩ rằng là cũng ừ, hơi là cao, hơi mạo hiểm khi mà anh em chúng ta đầu tư vào cái kèo thẻ này. Và tất nhiên rồi, mã kèo đặc biệt. Những mã kèo đặc biệt cầu thủ ghi bàn. Neymar thì chắc chắn là ăn thấp nhất rồi anh em ạ. 1.36 không có quá nhiều điều để anh em chúng ta có thể nhìn vào cái kèo Neymar ghi bàn đâu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn đó đó là tiền vệ Sarabia Đấy, Paulo Salabia của Paris Saint-Germain. Rồi là hiện tại vẫn có những cái kèo Mbappe cũng như là Messi anh em nhá. Tuy nhiên thì uh, chưa biết rằng là có thi đấu hay không. Nên thôi, nên là tốt nhất thì uh, trận đấu này khoan đã anh em chúng ta đi những cái kèo đặc biệt mà chỉ đi hai mã kèo chấp này anh em nhá. Đây và mình cũng nhấn mạnh luôn đây chỉ là những mã kèo tham khảo cho anh em thôi. Anh em nhá. Đây chỉ là mã kèo tham khảo